Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Dần hôm nay là Canh Thân, Giáp Thân. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính tài xuất hiện là lời đảm bảo cho đường tài lộc lý tưởng cho người tuổi Tý Bản mệnh hãy làm tốt công việc chính của mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi nguồn thu chính của bạn đến từ đây. Nhân ngày tài khí đương vượng như hôm nay, người tuổi Tý có thể lên kế hoạch đầu tư để tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên đừng quên luôn có một khoản tiết kiệm dự phòng cho mình nhé. Ngũ hành tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa con giáp này và nữ rất hài hòa và yên ấm. Bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với đối phương của mình mỗi khi gặp khó khăn bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu. Kiếp tài xuất hiện là điểm báo xui xẻo về tài lộc của người tuổi Sửu. Bản mệnh có thể mất đi khoản tích góp bấy lâu, tiền bạc vốn đang ở trong tay bỗng nhiên gặp chuyện mà tiêu tan. Thời điểm này, người tuổi Sửu nên cẩn trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Không phải người khác làm được thành công là mình cũng có thể thành công như vậy, cần suy nghĩ kỹ càng và cân nhắc rõ khả năng của bản thân trước khi hành động. Mộc khắc thổ khiến cho đường tình duyên của bản mệnh gặp nhiều cản trở. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua những sự nghi ngờ và ghen tuông. Có lẽ cả hai nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần gặp họa thiên quan nên có thể vướng phải những thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân gây ra. Con giáp này cần thận trọng trong công việc, nếu không sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, vụ oan giá họa cho bạn gặp phải chuyện chẳng lành. Người tuổi dần dù thông minh lanh lợi nhưng trước mưu mô của kẻ tiểu nhân thì khó lòng nhận biết được nguy hiểm, dễ dàng rơi vào bẫy sập bất cứ lúc nào. Đặc biệt là nếu bạn đang có ý định đầu tư thì nên cân nhắc thật kỹ kẻo bị lợi dụng gây thất thoát tiền bạc, Mộc khí vượng là lời cảnh báo tới sức khỏe của người tuổi dần. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cơ thể mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến bạn cảm thấy thường xuyên mỏi mệt, căng thẳng, dễ bị đuối sức. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Chính quan là vị thần hộ mệnh cho công việc ngày chủ nhật này của tuổi Mão bản mệnh sẵn sàng tinh thần chiến đấu với bất cứ khó khăn nào, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đề ra trước đó. Tinh thần trách nhiệm của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh đang tăng tiến khá tốt. Cứ đà này, mục tiêu cải thiện thu nhập của bạn đã không còn xa vời nữa. Ngày hôm nay mộc khí khá vượng, có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, đau người, nhất là những ai có tiền sử bệnh gan thì càng phải lưu tâm hơn, Hãy điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình cho khoa học hơn, đồng thời chăm chỉ tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Tỷ kiến xuất hiện khiến người tuổi thìn có những suy nghĩ cứng nhắc, độc đoán. Nhưng chính điều đó khiến người tuổi thìn dễ mắc phải những sai lầm lớn mà bạn không lường trước được hậu quả. Đôi lúc, người tuổi thì nên bước chậm lại một chút và lắng nghe lời khuyên bảo từ phía người đi trước. Đừng cứng đầu cố chấp lúc nào cũng làm theo ý mình, đôi khi người ngoài lại có cái nhìn thấu đáo hơn bạn nghĩ rất nhiều. Mộc thổ xung khắc khiến chuyện tình cảm của con giáp này gặp nhiều trắc trở. Sự hoài nghi từ phía nửa kia đang làm bạn cảm thấy ngạt thở. Bạn nghĩ nếu người ấy cứ mãi chấp nhất chuyện quá khứ thì chuyện tình này khó lòng mà trụ vững. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này này gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Dưới sự tác động của dần tỵ thương hại, dù bạn cố gắng đến đâu cũng bị đủ chuyện ngáng đường, công sức bạn vất vả bấy lâu cũng bỗng một ngày trở thành thứ người khác sở hữu. Chẳng những vậy, mối quan hệ hợp tác làm ăn của con giáp này với các đối tác cũng chẳng thuận lợi cho lắm càng khiến mọi chuyện thêm phần khó khăn. Lúc này, hãy chú ý cách ứng xử của bản thân, có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Mộc sinh hỏa, may mắn, mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý cho mọi chuyện. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu, bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện, bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn. Chính ấn mở rộng lối đi tới thành công cho con giáp này. Sự nghiệp của tuổi ngọ sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng chúc mừng khi mà con giáp này dồn hết tâm sức vào để làm việc mình mong muốn. Rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng để cổ vũ tinh thần đấy. Ngũ hành tương sinh, những người độc thân tuổi ngọ có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Hãy cho mọi người thấy được sức hút của bạn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi, với người tuổi mùi, bản mệnh bị kiếp tài đe dọa, khiến cho vận trình tài lộc chủ nhật này có dấu hiệu xa sút Tiền bạc trong nhà không có nhiều, tài khí khó bề tích tụ, kiếm được tiền rồi lại đánh mất, vòng tròn luẩn quẩn khiến bản mệnh đau đầu vì chuyện tiền bạc. Trong ngày thần may mắn không ở bên thế này, bạn nên tránh nghe theo lời xúi dục mà tham gia những dự án đầu tư mạo hiểm hay phi pháp kẻo lợi nhuận đâu chưa thấy, cuối cùng tiền mất mà tật mang. Ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm hôm nay của bản mệnh chẳng được như mong muốn. Con giáp này dễ lận đận về tình duyên, dù tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng chưa chắc đã nên duyên, Giữa cả hai người còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân, Dần thân tương xung cho thấy chuyện tình cảm đứng giữa ngã ba đường khiến người tuổi thân đau đầu vô cùng. Trái tim mách bảo một đường, lý trí lại hướng theo một nẻo khiến bạn không biết nên lựa chọn hướng nào thích hợp. Ngũ hành xung khắc cũng là lời cảnh báo với bản mệnh những vấn đề liên quan tới sức khỏe, lắng nghe những tín hiệu quan trọng mà cơ thể gửi đến bạn nhé, đằng sau đó là những cảnh báo mà bạn bỏ qua đấy. Thực thần che chở, đường tài lộc của con giáp này vô cùng rộng mở. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán đắt như tôm tươi, bản mệnh nhìn rõ xu hướng của thị trường và có những bước đi táo bạo, nhờ thế mà tiền bạc đổ về đầy túi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu. Thương quan giáng họa, Người tuổi dậu gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Bản mệnh không tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ mà còn bị phân tán tư tưởng nên khó có thể hoàn thành công việc như ban đầu dự định. Những lúc tâm trí không đủ tập trung như thế này, người tuổi dậu tốt nhất không nên mạo hiểm đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính. Tiền bạc không kiếm lúc này thì có lúc khác, chớ nên nóng vội mà tiền bạc theo gió bay mất. Kim khắc mộc, vận tình duyên của bản mệnh đang lung lay. Bạn cố chấp và khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, không quan tâm xem người ấy nghĩ sao, sự độc đoán chuyên quyền của bạn như một sợi dây thòng lọng, khiến đối phương chỉ muốn thoát khỏi mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Hôm nay, người tuổi tuất đón nhận một ngày may mắn về con đường tài lộc đang đến. Tam hợp cục nâng đỡ, bản mệnh được quý nhân phù trợ nên tìm ra được cơ may kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, tuy nhiên chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy, cứ tiếp tục quyết tâm và kiên trì đến cùng như vậy, tiền bạc dư dôi là điều không có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhân lúc này, bạn hãy tìm cho mình thêm những phương hướng phát triển mới từ nguồn tài lộc sẵn có nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên quan tâm hơn đến một nửa của mình và dành thêm thời gian cho người ấy. Trong ngày bận rộn, vậy thì hãy chọn một lúc nào đấy rảnh rỗi để hỏi thăm, lắng nghe đối phương tâm sự vui buồn. Tình yêu không được chia sẻ sẽ khó lòng bền vững, đừng quên điều đó nhé giờ tốt trong ngày 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Cục diện dần hợi nhị hợp giúp cho người tuổi hợi được mọi người yêu mến trong ngày hôm nay. Bản mệnh là người có tính tình hiền hòa và biết quan tâm, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Thiên quan cảnh báo kẻ tiểu nhân đang có ý định dùng những lời đồn đoán thất thiệt để làm cho túi tiền của bản mệnh thiệt hại